Vậy thấu kính là gì ạ? Thấu kính là gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm, tìm hiểu vào ngày hôm nay. Thấu kính, các em chú ý này. Ở đây, thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc là một mặt phẳng và một mặt cầu. Đây. Chúng ta có một cái thấu kính được giới hạn bởi hai mặt cong và cụ thể đây chính là hai mặt cầu. Và đây là hai mặt lồi nhé Chúng ta có một số hình vẽ mô phỏng thấu kính như sau. Đây là thấu kính được tạo bởi hai mặt lõm, hay đây, đây là hai mặt cong và đây là một mặt phẳng, một mặt lõm. Ở đây nó có hai mặt, một mặt phẳng, mặt lõm đây. Còn đây là thấu kính được tạo bởi hai mặt lồi, hoặc là một mặt phẳng, một mặt lồi. Được chưa các em? các em quan sát. Đây là cái sơ qua về à, hình dạng của thấu kính Và thấu kính thì có hai loại là thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Để phân loại thấu kính thì chúng ta có hai cách để phân loại. Một là chúng ta dựa vào hình học. Nhất là về cái phương diện quan học thì thấu kính được chia làm hai loại như sau. Đối với thấu kính hội tụ thì thấu kính hội tụ sẽ làm hội tụ chùm sáng tới các em quan sát này. Đây. Nếu các em chiếu một chùm sáng song song đến một thấu kính thì ở phía sau thấu kính chúng ta sẽ thu được một chùm là hội tụ. Hội tụ ở đây nghĩa là chùm đó sẽ giao nhau tại một điểm. Còn đối với thấu kính phân kỳ thì thấu kính phân kỳ là thấu kính làm phân kỳ chùm sáng tới. Hay chùm ló là chùm phân kỳ. Được chưa các em? Đây chùm ló đây. Chùm tia ló là chùm phân kỳ. Nếu kem chiếu một chùm sáng tới thấu kính song song với nhau thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính sẽ lệch ra ngoài và chúng sẽ ló ra ngoài theo cái phương là loe nhau ra nhé. Nghĩa chúng sẽ không cắt nhau, Đấy, chúng không giao nhau mà cái điểm phần kéo dài của chúng mới giao nhau tại một điểm. đây cho các em nhé? Đây chùm này chính là chùm phân kỳ đây. Đấy. Cái thứ hai, cách thứ hai là về phương diện của hình học thì à, thấu kính hội tụ là thấu kính có phần giữa sẽ dày hơn so với phần ở rìa. À? Đây. Phần giữa các em quan sát này. Đó, giữa nó sẽ dày hơn so với ở phần rìa. À? Và ký hiệu như sau. Đây, ở phần ở rìa à thì chúng ta kiệu mũi tên là chóp lên hướng lên phía trên nhé. Để thấy rằng là ở rìa nó sẽ nhỏ hơn so với ở phần giữa. Được chưa ạ? Còn đối với thấu kính phân kỳ